Alo. Vâng, Huyền Trang xin kính chào tất cả quý anh chị, à, cô bác cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Huyền Trang 01 ạ. À, trước mắt quý vị, anh chị đây chính là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang 01. Thì quý anh chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi cũng như cập nhật video sớm nhất của Huyền Trang phát hành hàng ngày quý anh chị nhé. À, Huyền Trang xoay cầu và đưa ra những cái dự đoán sổ số miền Nam hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị cho nên quý anh chị hãy nhớ rằng đó là để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang. Đó là cái động lực tốt nhất để Huyền Trang à, soi trên cầu đẹp những con số hay à, có độ chuẩn xác cao để à, có động lực đó là soi chuẩn nhất để cho quý anh chị để chúng ta tham khảo chúng ta à, chơi hàng ngày đúng không ạ? Và trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là cái bảng mở thưởng kết quả của chúng ta ngày thứ 6 sổ số 15 ngày 17 à, tháng 6 năm 2022 ạ đúng không ạ? Thì ngày hôm nay của chúng ta gồm có ba đài đó là Vịnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đối với à, đài Vịnh Long thì chúng ta có đầu là con số 69 và đuôi là con số 26. Và đài Bình Dương thì chúng ta có đầu là con số 74 và đuôi là con số 19 ạ. Đối với đài Trà Vinh thì chúng ta có đầu là con số 37 và đuôi là con số 41. Thì nhìn chung kết quả ngày hôm nay thì à, từ đầu à, đài lô tô ở Vịnh Long thì chúng ta có đầu 0 cho đến đầu 9 thì duy nhất ở đầu số 7 đã bị câm. Đối với đài Bình Dương thì chúng ta có đầu số 3 là bị câm. Và tiếp theo đấy đài Trà Vinh thì chúng ta có đầu số 0 và đầu số 2 là bị câm. Thì à, kết quả ngày hôm nay thì liệu có anh chị, ừ, cô chị, chú bác chúng ta có thắng được đầu đuôi à, lô tô thì Việt Trang xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người các quý vị nhé. Thì à, à, chúng ta thì mục đích đó là chúng ta chơi hàng ngày và chúng ta có kết quả tốt nhất để chúng ta vào bờ đúng không ạ? Và để tiện theo dõi thì Huyền Trang sẽ mở cái video của Huyền Trang chốt số cho quý anh chị ngày hôm qua cho chúng ta được tham khảo đúng không ạ? Chúng ta sẽ à, à, à, chúng ta sẽ sàng lọc ra những con số cũng như là đưa ra những cái dự đoán tốt nhất và chúng ta cùng đối chứng trực tiếp quý anh chị nhé. Thì Huyền Trang cũng xin à, cảm ơn tất cả mọi người đã à, like cho Huyền Trang. Thì ngày hôm nay không hiểu tại sao lại lượt like nó lại tụt các quý anh chị ạ. Lượt xem cũng như lượt like cũng uh, tụt thì quý anh chị yêu mến kênh thì hãy nhớ rằng đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé. Để chúng ta Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa soi lên một số đẹp à, để giúp ích cho mọi người để chúng ta chơi ạ, đúng không ạ? Thì đầu tiên điểm qua kết quả thì đối với Đài Vịnh Long thì à, Huyền Trang có chốt cho quý anh chị bao lô đó là con 75 và con 08 ạ. Và chúng ta cùng kiểm chứng trực tiếp trên à, bảng kết quả 75 và 08. 08 của chúng ta đã xuất hiện con lô tô 08 quý anh chị nhé. Con 75 thì rất tiếc nó về là 57 quý anh chị ạ. Chúng ta đã bị lộn sao. À, nhưng không sao cả hai số chúng ta đã ăn được một số rồi đúng không ạ? Như vậy thì à, ở Vịnh Long chúng ta đã chén được con lô 08 ạ. Đúng không ạ? Đấy, chén được à xin lỗi quý anh chị đây ạ. Chén được con 08 đúng không ạ? Nổ tương đương con 08 quý anh chị nhé. Và tiếp theo thì à, đến với Đài Bình Dương à, Huyền Trang có chốt cho quý anh chị à, 98 và 78 98 và 78 ạ thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta à, chúng ta sẽ tìm con 98 và con 78 đây tiếp theo của chúng tiếp theo à, đã xuất hiện con lô 90 xin lỗi quý anh chị con 78 ạ tiếp tục ở đài Bình Dương chúng ta đã chiến là con lô 78 quý anh chị nhé rồi, cuối cùng thì chúng ta đến là Trà Vinh. Liệu chúng ta có gặt hái được thành công ở đài Trà Vinh hay không? Tiếp tục. 36 và 70. 36, 70 ở đài Trà Vinh. Tiếp tục 70 đạn xuất hiện. Chúng ta cùng tìm con 36 liệu có xuất hiện hay không. Như vậy thì à, con 36 của chúng ta không có xuất hiện. Quý chị ạ, chúng ta đã dán tiếp tục ở ba đài chén là con 70 lô 70 đúng không ạ đối chứng trực tiếp ở trên kênh cho quý anh chị thì quý anh chị cũng đã biết rồi duy nhất ngày hôm qua chúng ta đã bị lộn xào không được ăn và tiếp tục chuỗi ngày ăn thông thì chúng ta lại kênh của chúng ta tiếp tục chén đều quý anh chị nhé quý anh chị hãy nhớ rằng ủng hộ ở Huyền Trang bằng nút like yêu thương cũng như đăng ký kênh để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang chốt cho những con số nó có độ chính xác cao à, đúng không ạ và đầu đuôi thì à, Huyền Trang có chốt con 98 con 54, 62 và 74. Đúng không ạ? Tiếp tục. Tiếp tục ở đây chúng ta có xuất hiện con 74 là con đầu đuôi 74 quý chị ạ ở đài Bình Dương. Đây. Thì tiếp tục chúng ta đã tiếp tục ăn được đầu đuôi 74. Đấy. Nhìn vào cái bảng đồ thì các quý chị có thể thấy là nó là chẳng chịt đúng không ạ? Đài nào chúng ta cũng ăn. Đấy. khá là, là là là tuyệt vời. Ngày hôm nay tiếp tục chuỗi ngày ăn thông quý chị ạ. Nổ tương bừng và khuyến trị cổ vũ tinh thần động lực cho Huyền Trang tốt nhất để Huyền Trang có cái động lực để Huyền Trang này chốt ra những con số chính xác hơn, à, độ tin cậy cao hơn và giúp cho quý anh chị để chúng ta có những gặp số để chúng ta chơi lô tô hàng ngày đúng không ạ? Thì à, Huyền Trang cũng đã nói rồi ạ. À, những con số Huyền Trang soi thì à, chốt cho anh chị em để chúng ta tham khảo hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Và mọi người đừng quên để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như đăng phí kênh để ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé. Và sau khi được à, kết quả là sổ ra được một lát thì Huyền Trang có nghiên cứu và phân tích thì à, theo cái đường cầu à, nhịp ăn thông thì Huyền Trang tiếp tục chốt cho những con số tham khảo cho quý anh chị vào ngày mai ạ. Và quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang thì hãy nhớ rằng đó là à, đừng quên để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh đúng không ạ? Ngày mai của chúng ta là ngày thứ bảy thì là ngày 18 tháng 6 năm 2022 thì gồm có ba đài đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang thì đối với đài thành phố Hồ Chí Minh thì Huyền Trang sẽ bắt cho quý anh chị con lô đó là con 64 và con 98 và tiếp theo tới đài Long An thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con 93 và con 02 à, tới đài Bình Phước thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con lô 05 và 85 ạ ở đài Hậu Giang thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con 64 và con 89 ạ. Đầu đuôi số bốn đài gồm có con số như sau ạ. 64 09 23 32 và chỉ còn không xin lỗi quý anh chị. Con 56 ạ. Đấy ạ. Trên đây là những con số à, Huyền Trang chốt cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai, ngày thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022 ạ. Thì uh, à, bao lô cho thành phố Hồ Chí Minh đó là con 64 và 98, Long An à, 937 à 9 93 và 02, Bình Phước 05 và 98 và bao lô cho đài Hậu Giang đó là con 614 và 89. Đầu đuôi cho 4 đài đó là 64 09 23 32 và con 56 ạ. Trên đây là những con số cho quý anh chị tham khảo chơi lô tô vào ngày mai à, ngày 18 tháng 6 năm 2022. Thì Huyền Trang ạ Kính chúc tập quý chị ngày mai chúng ta sẽ phát tài phát lộc, à, chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và à, chúng ta sẽ có sức khỏe để à, chiến đấu hàng ngày đúng không ạ? Và quý vị à, đừng nhớ để lại cho Huyền Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để cập nhật video của Huyền Trang phát hành sớm nhất hàng mỗi ngày quý anh chị nhé. Với video thì Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn vào ngày mai. Và à, xin kính chúc cho quý anh chị ngày mai chúng ta sẽ nổ tưng bừng rực rỡ đúng không ạ? Chúng ta sẽ chiến thắng mỗi ngày ạ. Và xin kính chào hẹn gặp lại.